Ooh. 자. นาราวันตายานา ông dương lượng trời thế bùng đề hòn sử gia đông tây hồ mang dị thanh quan tiệp bất tư hồn sử gia Phong con tiếp độ phục vì câu siêu nổi ngoài thọ chứ bất thiện nghiệp phá thai đoạn hoạn tự tại phúc trung hoàng tai đang chìm thuyền chi hương linh thọ chư bất thiện nghiêm nam mô phật từ bỏ tam quy phù giới hồ thì lời pháp danh nguyên hồng tốt vô ân thời liên bài vàng trung kỳ thời nhất tâm tiêu thịnh tân sinh tương pháp danh quảng cảnh tốt vô màu ngò bài vàng kỳ thời liên kê từ cũng tăng tâm triều đình Cổ Phật từ thọ tam tuyên ngự giới tương học đức tổ cố màu tân yên tâm Kỳ hời bài vàng trong hiền thủ tài không lai đạo cuộc sự sống hương thủy phù thỉnh pháp văn tinh thọ tự hương hoa hồ cùng truyền y viên cùng tòa kinh văn hiện kinh văn bồ tát ma tát kinh an tòa ma tạng ma tạng ung tuổi ờ, thơ tiền ờ, sinh dân nhiều nam mô đa vào Tư lai quảng bá tất nhiều sắc tướng ca lô hướng như lai nam mô bạc già bạc đế thấp thân cực hạng thân điều điều la hán sắc nói hùng tổ tổ dị nhiều về về bát thị quán đầu đà tỏ tu bò ngô đồng diệp là ơi già tê tê triều thịnh chữ vàng loài ông linh cô hồn lai thủ hồi lên đài hồn ngàn tất tê tất xa ta năng về về ta thì quán hậu đàn chế toán mười đào tàng pháp diễn khai hồi diễn lai tiểu tình cứu vạn loại âm linh cố hồn lai cứu hồi thường thừa thường thừa thường liên đại hồn tất ti tất cả tả xa nắng về về tác chỉ quán hồn gia toán ngàn đồ đồ để đi gia đi bát đa na đa gia ngàn bộ đề thị gia thị đa thị bát đa na đa gia ngàn bộ đề thị đa thị bát đa na đa gia tô phước huệ song tu cùng cả gia đình phật từ mới động góp tình tài nhất tâm triều đình nam mô khổ mà diện gì vì đại tướng quân lê nhật kim thời quang Oh, dear. điều thôi thì thử chuyển tâm tiền dầu hầu màu tánh biển cổ chỉ sĩ công công tư điều công mục thì lục tung hạ tung thi nam nữ chư lăng liền hai bên Hãy subscribe thương đợi và hành lục tu nhân thì tình cha ô đồ đô bạc cung dân cả người tình hiền đơn dân hoàng bị đau vinh hoàng bao cơ thể hoàng tất hoàng bộ giờ gì xưa mà không hành chỉ lưu cơ bản còn nghe điều mà thù oan tại thiên khiên oan gia tại chuồng tiêu thù trăm đội hồng chi liên tiền tiên phò tiêu phong vì pháp giới đa sanh phù màu thân thể quả cử phù màu hiện tại sở sanh phù màu lục thân quyển thuộc chư lăng lăng huyền viện ôm đoa đông văn hoàng vua thấy liền tại đức cô lâu cùng mình còn bên trai đông bên bùng mồ hoang cỏ mọc mây tung dầu dầu ốc khỉ lăn tắm gió tan hồi còn lá trúc chưa sầu khó lâu hỡi khó lâu bảy người cũng từ câu mẹ đàn nhà ai vang vọng đến đường mưa hâu gió thổi như tao dòng tiếng thương người có thế ra chi thắp hoàng cò và xa sông còn quan ông cộng phật ông ngầm đầu ngọn dần già chi đường ơi ơi mau mau rời khỏi tiếng ma lên đầu tây phương tiếng à, tháng ba mưa ngâu sùi sụp tỏ hơi mây lòng đuống xuống cô nào người nào người thay tuổi chiều thu làm lau ruộng lá ngô đục vàng tương tay thập loài chúng sanh môn siêu phật là linh định quên hương khỏi không nơi nương tựa mồ côi không thường ôm nay toàn thể đào trang bước về sông tu phát tâm thiết đàn và lệ gọi là minh dương là tâm vừa vãn quê hương đào thải triều đình đoàn lồn chiêm linh cô hồn lai vũ hội cải vang đường hôm nay đạo càng bước về sóng tu tâm tâm tặng tiếng thị âm linh cô hồn chư sanh hoàng phẳng hoa đăng diền câu thế giới hòa bình chúng sanh Xeo thiên cũng hoan nguyện kỳ an Vì đang hướng sự tư khứ Việt Nam quốc thừa thiên tình huệ thanh phổ Vùng sự hương giang thủy phù Phật thánh thường hương hiến cũng lệ hạ nhân đăng phỏng sanh cầu an đồ sư đoàn ngã tư thiền phước quyền sống tu số đường huynh tận phạt số hai một ba sáu huyện nhà bè thành phố hồ chí minh chân sách cầu an địa chỉ một mười bốn trên một một chín tân quỷ quảng hương sơ thanh phố huế họ nguyện văn xưng pháp danh quảng điện à, sinh năm tân tỳ võ thị lại pháp danh quảng thư sinh năm bình tuất nguyện anh dùng pháp danh quang hiệu sinh năm nhâm tuất nguyện thị liên pháp xin năm quý hời nguyện bảo thư sinh hai ngàn không trăm mười một nguyện anh tụ sinh năm hai ngàn không trăm mười bốn tẩu về việc nam quốc thừa thiên tình hiện đang trụ tại mười bốn đến một trăm một chín trân thủy quảng hương sơ hưởng thành phố huế kiên dư do linh phật từ nguyện phạm sân niên phạm chấm quảng hiện niên tâm tấn tỳ bò thì cải phạm chấm quảng tự niên tâm định túc nguyện âm dùng a nhân quang hiểu niên căn nhâm túc nguyện thì niên niên căn quý hời nguyện ăn bảo niên căn hai mười một nguyện ăn tu niên căn hai mười bốn gia định đệ tử chúng đăng Tàu về Việt Nam quân thừa thiện huệ Hiện trụ tại một trăm mười chín trần kỷ quan hương sơ phường thành phố Huế Kim như gia đình đệ tử võ hữu đừng pháp chấp quảng dùng niên căn một chín sáu tư giảm tiền huyền tỷ thủy trang pháp chấp quảng huyền liên an bên ngõ bỏ hữu nhờ quán chánh quang thường liên căn cánh ngõ tôn nữ bước án pháp chánh quang lạc liên căn tăng với bỏ thì tăng tùy pháp chánh quang bình liên căn quý dầu bỏ thì ngọc ánh pháp chánh quang tâm liên căn màu dân bỏ hữu ở phước dân pháp chánh quang đi liên căn nhắm tin để từ chúng đăng Tàu về Việt Nam quân thừa thiên tình hiền đủ tài hai mươi sáu kiệt hai mươi sáu lương văn can phường an cửu thành phố huế kiếm như gia đình đệ tử chúng đang nguyện văn nghĩa pháp danh quan nhân niên cánh ứng tỳ nguyện thị liên pháp danh quan diệu niên cánh căn tuấn nguyện văn cảnh bao chân hoàng thần niên căn năng tề nguyện thị huynh nhị pháp chân quảng hiệu niên căn giả thân đệ tử chúng đang tấu vị việt nam khuất thừa tiếng huế Hiện trú tại sáu An huyện Văn Linh Hương Sơ Phường thành phố Huế Kim đệ tử chúng đang nguyện văn vinh pháp niên căn màu ngọ nguyện thị tuy linh pháp giác quang pháp niên căn bình tý nguyện thị phương nguyện niên căn quý mùi nguyện thành đạt niên căn bình tuân đệ tử chúng đang tẩu vì việt nam quốc thừa thiên tinh hiện đủ tại mười bốn á trên một trăm mười chín trần quý quang hương sơ phương thành phố huế kính chư gia đình đệ tử chúng đang nguyện bằng môn pháp giác quang anh niên căn nước màu nguyện thị định báo dân quảng nguyện niên căn nước màu nguyện thị thành nhà bao nhân quảng là niên căn an nguyện nguyện từ nguyện quyết báo nhân quảng chỉ niên căn màu tung cũng đệ tử chúng đang tấu vì việt nam cũng thừa thiên tình hiền đủ tài tổ một trung đông phủ tường phủ vang Kê gia đình đề vơ trần văn hoa Niên căn đinh thị nguyện thị thủy linh Pháp chẳng toàn ảnh niên căn màu màu hạnh quán thiên yên canh ơn giao nguyện trấn nguyện cảnh ngọc niên cánh nhóm tin đệ tử chúng đang tẩu vì việt nam quốc thừa thiên tình hiện đủ tài năm đến mười tám kiệt năm tám phường đường phong ứng thành phố huế kim chư gia đình đệ tử chúng đang trần sung huế pháp chánh như nhân liên căn kỳ dầu thì vì pháp danh tâm anh liên căn vinh ngọt trần sung quang pháp danh quang minh liên căn vinh tỷ trần sung vinh và nhân quang tô liên căn mẫu dần thiên địch chư gia đình phật từ hiền đủ tài năm mươi hai trên hai mươi lương y thuận lòng kế chớ đệ tử lễ thị quyền niệm căn căn tiền tăng tỷ hoa pháp chân nguyên nguyên quý niệm căn quý tỷ hồ định tam pháp chân tâm hưng niệm căn quý sửa nguyện tỷ diệu lo pháp chân quảng nhà niệm căn kỳ mười kỳ mùi hồ nguyện định thiền pháp chân nhật tịch niệm căn kỳ mão hồ nguyện tâm thì pháp chân nguyên diệu niệm căn giảm thân đệ tử chúng đẳng đề thời trong đẳng e nhân tâm cầu siêu cho phật từ thọ tam quy ngụ giới trương hồn đức e niên canh bầu túc tốt vô kỳ ơi niên hồ thị lợi pháp giác quyết hồng tôn vô hỡi bài mang chung kỳ hỡi trần sung tướng pháp giác quan cảnh tôn hồn họ bài mạng chúng kỳ hời ngon niệm tiền nhân cạo bữa hậu quả tung tâm tri ân mạng cảm vọng ân hữu quyền tu đương hoàng quyền tề nhập thanh tông ban lệ cụ tranh cung kỳ tấn lệ khẩn bào bình an cần dị hương hoa trái bàn tâm trước thứ vần chi nghi Tôn như thượng trong hà phân tam giới thiên tạo địa phù dương giang tôn vì thần thần chiếu giang ngô phương hành phong hành vũ đạo lộ thân quang tâm ân quan bố thân đức phò trị hoàng nguyên chỉ nhật mang vì bình an lễ tà chi chúng thần cung cương tại tu chỉ điệp gia ở tràng thượng tôn thần liền vì chiếu giảm tê thứ kỷ hợi niên dĩ thập ngũ tam nguyện thời hướng điểm trong hiện trà lệ nhị ngày giờ năng đa công gia quê bạc quê bạc quê bạc quê bạc nguyện công con quê là bi dụng con quê câu ly bồ yết nam mô vương như lai nam mô a di đà như lai nam tự gia trì tình pháp thật và bị a cha tình phật từ nguyện gia bằng và đăng tam tam phổ đồ ni tam đạo phù đề ngũ cảnh tam thanh vô thượng đạo vô đế vô biên từ như lai nam gia trì pháp ti thật và bị a cha tình phật tình nguyện gia bằng và trà đăng tam tam phổ vương thanh tịnh đồ ni tam đạo phù đề ngũ cảnh tam thanh vô thượng đạo trong đường vô biên tầng vị lai thì phu tùng đạo pháp thân thân đại chư năng đề năng cô tê a tùng cô hồn quyền gia bà mà sa tăng tham thất độ vi văn bà bà cô tê cơ thường đạo công đức vô biên thần vì lai như thì cô hồn đồng phát tịnh dù pháp tư cũng đạo cũng vị sắc cũng từ đầu đến đầu chúa nhất thì phật tư công quyền di đạo Điều là nằm dùng phật tử đã không thể bình đạo như đang vô biên cũng ngạo cũng vị sắc cũng từ đầu đến đầu chúa con quy duy từ công đức còn ngọc quy nhau kiếm là tạm dự ưu tinh gia đồng đồng đồng đầu như tam cung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 Ủa gì mua tương đó con mình chấp một lần chứ hỉ thà muốn ô nhiễm hả ô nhiễm chứ muốn nước mình uống hết đó sao nó cái được cái đường đấy đi ông vô bò được thôi chứ không dạ chạy lên chơi với mấy đụng đó thà vừa thôi chân tâm đâm lệ nam mô tận tư tâm biến pháp giới quá hiện bị tâm tâm pháp hiện tâm tâm đường đủ tâm đông phương giao chủ tiêu tái thọ sự lưu ly của vương phật như tâm đảnh lễ nam mô linh sơn hồi thương chư phật chư đại bồ tát vô lượng thánh thiện tăng nhân tâm đảnh lễ nam mô tây thiên đông đồ việt nam truyền giáo truyền giới lịch đại tổ sư hòa thượng đệ tử chúng đăng đại diện qua cổ nam nữ chương linh liệt vị nhân tâm đăng lệ thập phương thượng trú tam bao đệ tử chúng đăng đại diện cho các gia đình phật từ ký dân cầu an nhân tâm đảnh lệ thập phương thường trú tam bảo đại bi pháp giới lục đạo tam thập lục bộ thập nhị loài âm linh vô hôn diện hiện sở thông kinh đề xa chúng xa trường đặc loài hoặc thọ chư bất thiện nghiệp hạ tai đoàn đoàn nhân tâm đăng lễ thập phương thường trụ tam bảo đời vì tam thế tử phù oan trại tiền khiến oan cha trại chủ cứu thù chấp đối hoạt hồn nhân tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo đời vì pháp giới đã sanh phù màu thất thể quá khứ phù màu hiện tại sơ sanh phù màu lòng thân quyển thuộc linh kiếp thân duyên nhân tâm đắc đề thập phương thường ngũ tam bào đại vị đang đa tịnh thị trùng trùng cuộc dịch lao công trời duyên ờ, nhọn từ thuyền phước quê sống song tu nhân tâm đăng lệ thập phương thường tu tam bào đại tư tròn tâm minh tập pháp giới chúng sanh nhân tâm đảnh đệ thập phương thường trú con ở bầu lễ